từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chủ tước. Về ngũ hành, ngũ hành nên mệnh, hoa xuyến kim, ngày tân hợi, tức can sinh chi, nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp Ân hoa xuyến kim, kỷ tuổi, ất tỵ, kỷ tỵ, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi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 sao cát khánh, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao mẫu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thủ tử, xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao địa tạc, xấu đối với khởi tạo, an táng,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 Tử vi chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy được Tam hội Thái Tuế trợ mệnh mang tới cho người tuổi Tý một ngày gặp nhiều may mắn ở phương diện công việc, sự nghiệp. Ngày này, kỹ năng giao tiếp khéo léo sẽ giúp bạn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đàm phán thành công. Hiệu quả công việc được đánh giá cao, giúp con giáp này trở thành nhân tố chủ chốt của tập thể. Dù vậy, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe và tiếp thu những lời góp ý để ngày càng hoàn thiện bản thân. Điều đó sẽ giúp đường thăng tiến của bạn rộng mở hơn. Về tình cảm, chỉ cần ở bên người ấy thì lúc nào bạn cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ dù cho cuộc sống có bận rộn và mệt mỏi như thế nào đi nữa. Nửa kia chính là nguồn động viên lớn lao của bạn trong cuộc sống này. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, gặp nhiều may mắn ở phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Tý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 nhưng bạn phải chăm chỉ, nghiêm túc làm việc, bởi có rất nhiều người đang nhìn vào biểu hiện của bạn. Có thể bạn làm tốt sẽ chưa được khen thưởng ngay, nhưng chỉ một sơ suất xảy ra cũng có thể phá hỏng toàn bộ công sức của sửu. Do đó, bạn cần chú trọng trong từng công đoạn. Ngũ hành xung khắc khiến vận trình tình cảm kém sắc. Tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt và có điểm báo đổ vỡ do nhiều yếu tố cùng tác động, trong đó nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cả hai quá cố chấp giữ cái tôi của mình mà bỏ qua cảm nhận của đối phương câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nên biết cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, chớ để vấn đề riêng tư cá nhân xen vào công việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cần dốc toàn lực để hoàn thiện hạng mục giang dở. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần chú trọng trong từng công đoạn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt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 khi trong ngày được quý nhân nâng đỡ. Bạn thực sự nghiêm túc với công việc, nghề nghiệp của mình, sẽ dễ dàng tìm ra những phương pháp tối ưu nhất. Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu chuyển biến khả quan, công việc thuận lợi đem lại khoản thu đều đặn cho con giáp này, cuộc sống được đảm bảo. Đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán, có thể yên tâm khi trong ngày hàng hóa lưu thông suôn sẻ, lợi nhuận đổ về túi tăng lên đáng kể. Thủy sinh mộc, giúp tình cảm đôi lứa thêm phần thăng hoa. Bạn và người kia luôn lắng nghe, thấu hiểu cho nhau, vì vậy mà mối quan hệ dần trở nên tốt đẹp. Có thể cả hai sẽ tiến tới mối quan hệ lâu dài khi quyết định dẫn đối phương về ra mắt gia đình. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, thoải mái thể hiện năng lực nhờ quý nhân nâng đỡ. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, tìm ra những phương pháp làm việc tối ưu nhất. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, phương diện tài lộc có dấu hiệu chuyển biến khả quan,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 cố gắng hết sức để được công nhận, nể phục. Tuy nhiên, khi đạt được mục tiêu cũng chớ vội ngủ quên trên chiến thắng, kẻo bạn sẽ sớm thụt lùi so với người khác. Lại thêm ngũ hành tương sinh ủng hộ, những nỗ lực cải thiện mối quan hệ của bạn với người ấy sẽ thu được những kết quả đáng tự hào. Để mối quan hệ này có thể tiến triển được, thì cả hai đều phải tôn trọng những giới hạn của đối phương và cố gắng hòa nhập với sở thích của người ấy. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy,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 hãy coi như đây là bài học đắt giá cho bản thân. Trong công việc, con giáp này vì quá sĩ diện nên dễ đánh mất nhiều cơ hội ngon ăn. Bạn không chịu lắng nghe những ý kiến của người khác, cũng không biết tận dụng sức mạnh tập thể, cứ một mình gánh chịu tất cả, khiến bản thân mệt mỏi bế tắc. Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của tuổi thìn cũng chẳng suôn sẻ như mong muốn. Một phần là do con giáp này bận rộn nên không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác. Dù có rất nhiều người để ý, theo đuổi nhưng bản mệnh vẫn chưa thực sự rung động, vẫn còn khá thờ ơ và lạnh nhạt với chuyện yêu đương. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, dễ mất tiền vì sự nóng vội của mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, chớ chủ quan chỉ chạy theo cái lợi trước mắt. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, vì quá sĩ diện nên dễ đánh mất nhiều cơ hội tốt. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kinh,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 của tuổi tỵ. Ngày gặp cục diện, tỵ hợi tương xung, người tuổi tỵ có điểm báo dễ xảy ra tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là với người làm lãnh đạo. Điều này khiến bản thân bạn trở nên căng thẳng, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ công việc. Nếu không kiềm chế được tính khí nóng này của mình, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Vận trình tài lộc cũng có phần ảm đạm. Điềm báo có hung tinh ẩn tàng, nên con giáp này cần phải hết sức thận trọng trước các lời mời đầu tư, hợp tác những lời chào mời ngọt ngào nghe có vẻ bùi tay nhưng ẩn chứa nhiều cạm bẫy và rủi ro bạn không lường hết được hậu quả. Ngày này, bạn cũng được khuyên nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Vì hôm nay là ngày nghỉ, bạn có thể chọn quây quần bên cho gia đình, bạn bè để giải tỏa hết những sự căng thẳng. Đôi khi những người thân thiết lại là nguồn cảm hứng để bạn sáng tạo trong công việc. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, dễ xảy ra tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp.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 tạo cơ sở thăng tiến cho tương lai. Tình hình tài chính ở giai đoạn này cũng không có gì phải lo lắng. Những người làm công ăn lương, dù là ngày nghỉ, nhưng bạn biết phát huy ngành nghề tay trái, những người làm kinh doanh, buôn bán cũng rất thuận lợi giúp cho bạn thu về được khoản tiền không hề nhỏ, cuộc sống hoàn toàn được đảm bảo. Bạn có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều. Ngày hỏa thủy xung khắc, vận trình tình cảm gặp nhiều điều phiền muộn. Người độc thân khó lòng tìm được ý trung nhân, có thể là vì bạn có quá nhiều tiêu chuẩn trong việc chọn bạn đời. Với các cặp vợ chồng, cái tôi cá nhân cao ngất ngưỡng, khiến cuộc sống gia đình bắt đầu phát sinh những mâu thuẫn, giận hờn. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, gây được ấn tượng trong mắt cấp trên, đồng nghiệp. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, mọi khúc mắc, khó khăn đều được giải quyết êm đẹp. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa,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 Nói chung vận trình của tuổi mùi trong ngày này vô cùng thuận lợi, thăng hoa, không cần sợ gặp khó khăn hay tiểu nhân hãm hại. Tuy nhiên, do thủy thổ xung khắc nên vận trình tình cảm xa sút ngũ hành tương xung tác động ít nhiều tới hòa khí của các cặp đôi. Dù là người đã kết hôn hay còn độc thân thì cũng nên tập trung thời gian xây dựng kế hoạch công việc ngày hôm nay, tránh để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới tương lai. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, nhận được sự ưu ái,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 làm việc thiếu sự chỉnh chu nên những việc bạn đảm nhiệm đều không mang lại kết quả tốt. Cấp trên có thể đặt dấu hỏi về năng lực của bạn với những gì bạn đang thể hiện, thậm chí còn khiển trách những sai lầm của bạn. Lời khuyên cho thân là hãy thay đổi tâm tính của mình, bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện trước khi tình hình ngày càng thêm cam go hơn. Hung vận khá lớn, còn khiến bạn dễ vướng vào những rắc rối liên quan tới tiền bạc, pháp luật. Thế nên hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó, nhất là những người chưa có nhiều cơ hội làm việc chung kẻo kết giao lầm người, bị đối phương lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, tâm trạng bất ổn, trở nên nóng nảy, hành động bốc đồng. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, làm việc thiếu sự chỉn chu, không đạt kết quả tốt. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, có thể bị cấp trên nghi ngờ và khiển trách. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, cần giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện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 vận trình tài lộc của người tuổi dậu vô cùng rực rỡ. Nhờ sự nhạy bén và tinh tế mà người làm ăn, kinh doanh, buôn bán có thêm nhiều khoản thu nhập về túi, đầu tư cũng đạt hiệu quả như mong muốn. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quy mô, giúp tài khí sinh sôi nảy nở hơn. Công việc trong ngày cũng diễn ra tương đối thuận lợi. Vận khí tăng cao, giúp con giáp này rất nhiều trong việc thăng tiến trên con đường công danh bổng lộc. Tuổi rộng nên mạnh dạn trình bày những ý tưởng, quan điểm của mình vì nhiều khả năng sẽ được đánh giá cao kim thủy tương sinh, còn giúp cho các mối quan hệ xung quanh con giáp này cũng dần được cải thiện, trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được hóa giải, tình cảm lại đong đầy như xưa. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, vận trình tài lộc rực rỡ nhờ sự nhạy bén. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, người làm ăn kinh doanh có thêm thu nhập. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ,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 Tiền kiếm được chưa giữ trong túi bao lâu đã bay biến vì những lý do khách quan như trả sinh hoạt phí, sắm sửa đồ dùng, công việc xuất hiện sự cố cần khắc phục. Đây đều là lý do không thể tránh nên bạn cũng không nên lấn cấn quá lâu. Ngũ hành xung khắc còn khiến con giáp này đau đầu về chuyện tình cảm cá nhân. Cả bạn và người ấy đều có nhiều nỗi niềm riêng nhưng cả hai không muốn chia sẻ với đối phương. Chính việc để bí mật tồn tại giữa hai bạn đang dần phá hủy tình yêu này. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất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 để vượt qua được những cảm xúc tiêu cực đó, bạn cần có cái nhìn khách quan hơn về những vấn đề mình đang gặp phải. Về mặt tình cảm, bạn cảm thấy thái độ của người ấy với mình dạo gần đây không bình thường nhưng chưa tìm ra nguyên nhân tại sao khiến người ấy khác lạ như vậy. Hãy quan sát thêm một thời gian trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào mang tính định tội đối phương nhé. Cũng trong ngày này, bạn được nhắc nhở phải hết sức cẩn trọng với giấy tờ, sổ sách tài chính. Những vấn đề liên quan đến hóa đơn, Hợp đồng chính là điều mà con giáp này đặc biệt lưu ý. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra kỹ càng mọi thông tin trước khi gửi đi hoặc đặt bút ký. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, tinh thần bất ổn, lo lắng về nhiều chuyện. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, cần có cái nhìn khách quan hơn về mọi việc. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tinh thần làm việc. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim,